hơn về ra ngoài xã hội người ta đâu vợ chồng người ta gọi vợ với chồng thôi không gọi anh với em nữa ờ, vợ ơi làm gì rồi vợ đúng không đấy người ta nói là thể hiện cái lịch sử lịch sự ừ. người yêu yêu thương yêu thương nhưng còn nếu mà người hâm mông thì có thể là gì pony à <laughs> mày ơi mày về nấu cơm đi <laughs> tao đói lắm rồi thật mà ngồi đúng không tao đấy đấy đấy vậy đấy Thank you. được một ly nhỉ nói à, anh mời em một ly anh à, tên là gia em tên gì nhỉ? anh tên xuân anh à con gái em tên xuân là mùa hoa nở đấy dạ, bốn dạ. mùa hoa nở đấy mà hôm nay là thu dọn à, cho anh đi thức hết đồ buồn quá hôm nay anh ra chia tay em là lần nữa các bạn <laughs> cái quạt này nữa để à cái bàn này nữa là này bàn học sinh này là cho cho cho ừ, con tương lai ở cái đi giàng ngồi học đấy rất đẹp đấy gấp à rồi dạ. ngoài không có tải này có tải gì ừ không có tải cái túi này thì cũng không không ờ cái túi này dạ. không thì mua cái túi mới mà dài hai hai nghìn một túi rồi mà không ngoài bán rồi ờ, à, sang ờ, thi thoảng ờ, cắm nhờ bác có bên cạnh nhà, nhà mình nhé dạ. ví dụ em muốn pha chè ngay cho người ta rồi cho cái cái này đỏ lên xe của anh ấy, rồi đỏ lên cho trang trước chứ thì anh đưa chăn gối lên rồi đấy và cái đỏ lên này là cho cái quạt này lên Đấy. Đấy. cho cái quạt lên giờ lấy luôn cả mấy gói mì tôm ờ, cho nó đi bỏ cái lý đi rồi anh ờ, okay. Đấy gạo nó buộc vào à mấy cái túi ờ, ấy là nhỉ túi ờ, chiếc à, chiếc ờ, xe lên không nhỉ chắc được cái này rồi, cái quà này em cầm cho anh chỉ còn mua thức ăn ừ, anh nói cái này lấy chồng được để đấy ăn ngọn phải ừ. à Chỗ em chưa, chưa trồng rau muống nhỉ? Chưa à, Nhưng mà lấy cái già mới trồng được Cái này bây giờ em không có cái mọc lên Thế yeah. Mọc mọc lên Cái mùa này nước nhiều mà Hai ba quả chanh 10 Cái này ai với trứng nhỉ? Bằng này quả không? À cái ờ, nữa Mướp nữa Mướp mướp ờ, Lấy một cân đi Trứng à? Cái này làm Bị hơi là 15 Đây đây chị Cho 18 mười ba này là mười tám này bốn hai hai này Lấy kim gươm này trang lấy một cân Ước 18 Thì chị ai cho Dạ có hen quả chám kho cá kho thịt ngon phết nhỉ Cái này ngon đấy. Ừ quả em chám chưa, chưa, chưa, chưa làm bao giờ Ờ kho thịt ngon lắm Ừ Trên Tây Bắc đặc sản là được rồi thế chị Lấy một cân đi không, lấy một cân đi Đi qua Thế nhiều nhiều tí ờ, về làm về tối ra ăn luôn gia ờ, đình ấy. Cần. Rồi. Lấy em ăn cho thoải mái đi. Vâng. Chú giờ đi xa ờ, với ở nhà nếu có thì ở nhà. chú ơi có không có, dạ vâng. không? Đây. Đây. Dạ. Đấy cụ nhá. Vâng vâng vâng tôi thử một tí cái này bao tiền chị năm lạ nữa năm nghìn thôi sáu cuối năm gọi là sáu mươi nghìn quý vị các bạn thân mến hiện tại giang đang có mặt tại à, thôn hà cá xã khâu vai huyện đề vạc tỉnh hà giang như quý vị cũng à, đã nhìn thấy cái khung cảnh rất là quen thuộc đó là khu vực nhà em bí thư gia à, hôm nay thì Giang à, vào đây cũng muốn là chia sẻ với mọi người về à, một cái à, cuộc hành trình có thể là mới hay là như thế nào đó một chút nữa để Giang sẽ nói lý do cho một người sau và qua đây thì Giang cũng à, xin cảm ơn chú Điền Vũ đã ủng hộ Giang là hơn 2 triệu để Giang có thể làm một bữa cơm à, với em bí thư già Ờ, sau đó thì ờ, Giang sẽ ờ, về quê một thời gian ở phía bên này thì Giang thấy là bà con là đang làm cái căn nhà đổ bê tông của người đồng bào Hâm Mông này để mình sang bên đó để ghi hình cho mọi người cùng xem nhé sau đó thì mình sẽ cùng em bí thư già là vào trong bếp để nấu ăn chào em nhá đang làm gì đây làm nhà dũng mọi người à chào anh em nhá mọi người nhá ờ Ông làm kiểu nhà sàn hay kiểu nhà gì? Nhà truyền thống ấy. À nhà truyền thống ờ, người đồng bào mình đúng không? Đổ bằng cột đúng không? À hay phết nhỉ. Vách này mình có xây không hay là mình làm bằng gỗ? Xây. Xây hết à? Xây xong có nó điều kiện. À. Có điều kiện là xây ờ, hết nhỉ. Đúng uh, truyền thống của người đồng bào luôn đấy. Cột tròn này thì quá đẹp rồi anh nhỉ. Con này khoảng uh, 30 không? đường kính ấy nhỉ yeah. 26 26 à à bà con là đổ là mình mình ờ, dùng cái tấm ờ, tôn này ấy luôn à ừ. à làm khuôn đổ luôn hay nhỉ có một cái ý tưởng ờ, rất hay đấy tôn ghép vào thôi Ôi trời em Ở <laughs> đây khởi công làm nhà à? Thế là quyết định là đổ theo kiểu người đồng bào mình đúng không em? Vâng. À. Đấy là đúng là với kiểu mình vẫn đấy thôi nhưng mà nó là truyền thống đúng không? Là làm ấy. Vách này em định xây hết à hay như thế nào? Xây hết đấy. Khởi công ngày nào đấy? Mấy ngày rồi. À được mấy ngày rồi. Vâng. À nhanh nhỉ. Ông đổ cái cột đấy là nhanh đấy một hai ba bốn năm gian chưa trưa nay ờ, sang ờ, ăn cơm cho Lưu Anh nhỉ? Hả nhỉ? Ờ chắc là anh um, nhà bị đi đạt với anh chắc anh về quê ấy. À ừ, không không ở trên này nữa cũng cái uh, gặp mọi người hôm nay thì không biết có nhà không nhỉ? có không không về à, không về à? bị ờ, phía bên trong này thì em đi thư giãn này chuẩn bị nấu ăn sáng nay thì uh, hai anh em có đi mua thức ăn này. là bắn uh, dân quân về rồi nhé đi uh, tập dân quân uh, bắn dân quân về rồi. bắn dân quân thì không phải gọi là uh, tập dân quân mà bắn đạn thật, đạn thật bắn ờ, xong qua sao nhỉ giờ nhỉ hôm qua xong rồi anh ạ qua xong rồi đúng không điều vâng. này ờ, thức ăn anh em mua đây Đấy, già vừa dán xong đậu phụ này Đây là thịt bò Thịt gà gà đây Gà này là là mấy thôi nhỉ dành Gà ta Ừ, ta luộc thôi nhỉ Chơi kiểu xong muối đó, quen thuộc Đấy vâng. Đấy, hai là ừ, có giò này Thịt bò tí nữa thì uh, trứng xào với cái ờ, ấy này mướp đắng cái mướp đắng này trứng ờ, ấy ờ, mình ra lấy đi ngoài này có không nhỉ dần nhỉ? chắc có à bởi à. em còn là mua được để em nghỉ này à. mẹ mi đi già thì đi làm nương trồng uh, ấy nhỉ dần nhỉ đi uh, xin uh, do, do lam về trồng á à, xin do lam về trồng đó ừ chồng cháu Lan cho nữa ừ, còn cháu Xính ờ, đi làm ở ờ, bên ờ, Bắc Quang ô cái món gì đấy giá ơi ôi em thả cả ấy mà cái này là cái gì em thả cả chua vào xong không không cái này cái mà à cái chuối á ờ, chuối phơi để làm gì đấy dạ em phơi để làm bánh bánh bánh gì nhỉ bánh gai hay bánh gì ai dạ chuối à làm bánh chuối ừ. dạ ông biết làm bánh chuối á có hả em làm uh, dàn tháng bảy bởi à thế à giỏi nhỉ làm một tí à người ta đi ấy nhiều nhỉ du lịch nhiều nhỉ ta cũng có đoàn du lịch tháng này á à? tháng này tháng du lịch mà tháng du lịch thì ờ Được đấy, thầy nghề vị ra được đấy như nước cất luôn Thế là tập dân quân bao nhiêu ngày nhỉ? Tổng bao nhiêu ngày nhỉ? Tổng là ờ, 8 ngày 8 ngày tập dân quân Vâng Ngày là ờ, ờ, cũng... chưa có chế độ ăn Ở Nhà nước nuôi um, hai bữa đấy Đúng Trưa và tối à? Cả, cả bữa sáng nữa mà À, cả bữa sáng luôn Vâng, vâng bữa sáng ăn tôm À Thế là Bi ra bắn trúng 3 điểm 10 ba vòng người được uh, tặng giấy khen không biết là để đâu tí nữa phải khoe mọi người cho mọi người xem ngô trên này bây giờ lên tốt rồi đây dạ tốt ạ ừ. bây giờ giờ vàng rồi vàng rồi nhỉ không non nhưng mà trước còn còn ấy được bây giờ vàng hết rồi trước trước non lắm nhưng ngô to lắm rồi ừ chưa còn luộc được kia bây giờ làm sao luộc được nữa bây giờ thì uh, già lắm rồi giờ còn phơi chuối để làm làm tháng 7 bánh nữa đấy đừng làm Ở lại dằm tháng 7 mới đi á Ôi trời ơi Ăn ăn dằm với em trong đi Giờ bí thư già đang lôi kéo mình ở lại ăn dằm tháng 7 mới cho đi nha cái này mình ăn trắng lắm đây người già ở với bà bà hai bà đi làm hết hai mẹ con là thấy được rồi đấy dạ làm mắm muối là được rồi quá đẹp đấy thì bây giờ rất là khéo tay nhá đấy là chưa lấy vợ đâu lấy vợ vào thôi rồi vợ là quá nhiều luôn Nói chung ở trên này ờ, thời gian này nóng lắm mọi người Mùa hè mà Đêm về thì ờ, có thể là gió lạnh lạnh Nhưng mà ban ngày thì nóng ở chỗ này do là không có điện anh ạ không điện không có quạt để ấy à nói chung là không khí nó vẫn lạnh vâng ừ, vẫn lạnh không khí buổi tối à, ngủ ừ. phải đắp chăn đấy tối thì nó lại xe lạnh phải đắp vâng. chăn vâng. ở ngoài chỗ phòng cho anh phải đắp chăn này, vâng hôm nay thì uh, mọi thứ đồ đạc là em già cũng uh, chở uh, uh, nhà hết rồi thật sự là cũng cảm ơn anh nhiều mua ừ. bao nhiêu đồ mà không lấy về được về lấy về nhà em dùng nên là mất bao cũng... tiền mình uh, dành cho bí thư già tặng bí thư già sau này cưới vợ uh, sau này bí thư già lấy vợ thì lại đi phong bì sau <laughs> nói vậy thôi chứ uh, mua nhiều mình cũng uh, cái thời gian mình ở ngoài ấy, mình uh, đi làm nữa là cũng uh, không không dùng đến nên là thôi vậy bí thư già là mang vào nhà dùng như mọi người biết rồi là em bí thư già là cũng bận rất là nhiều công việc ở xã vừa tập huấn dân quân xong đây vậy là chắc là trong thời gian tới là em bí thư già cũng sẽ đi ờ, làm công nhân hoặc công ty ờ, ở đâu đó dưới hà nội em ờ, xác định là làm ở trên này thì cũng không đấy đủ nuôi hai mẹ con ấy em xác định đủ. đi làm xa nhưng mà à. ở nhà lại uh, vừa nghĩ đi làm vừa nghĩ cho mẹ già ở nhà không <laughs> ai chăm sóc ấy. ở nhà mặt có thêm một anh em nữa. anh ờ, mới bảo uh, cứ mỗi người ai đến với mình một thời gian thì uh, cũng có công việc riêng ấy đúng rồi em hòa thì uh, lên với giang một thời gian thì uh, cũng đi một thời gian thì cũng cũng uh, về quê đi làm công ty rồi em tình nữa thì cũng uh, đi uh, phát triển uh, cái uh, con đường riêng của mình Đấy, em đi ra là đi làm để sau này uh, kiếm tiền nuôi vợ con với lại ờ, như em biết ra cũng biết là kênh của Giang thời gian này cũng ờ, mất đề xuất rất là nhiều khán giả thì ờ, mọi người xem rất ít đấy nên cái thu nhập của mình hầu như là không có nên là Giang mới nói em đi ra là à, chào em nhá à, giúp anh làm tí ấy với <laughs> thì là mình cũng uh, lý do là về một thời gian ở quê hương để chăm sóc mẹ già như mi đi gà thôi đúng rồi <laughs> mê mất rồi trồng rau nuôi cỏ và chăn ờ, chăn bò chăn dê đó dạ đấy ừ. này lâu cái động vào máy ấy anh nhé chăn bò thôi dần uh, ờ, em ở trên này có có cái gì làm đâu ừ. không làm ra tiền 年前啊，老多。嗯，老多些，你没几多。Đây ờ, như ờ, Giang vừa chia sẻ với mọi người là về cái ờ, câu chuyện <laughs> đấy để cho mọi người biết. Mà. Vâng. Còn hôm nay đa số là chú chú Điền Vũ uh, tặng hai anh em với cái thức ăn để chia tay với cái già. Thật sự là cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Muốn anh ở lại để giúp đồng bào bà con nhưng mà không chỉ một thời gian thôi anh cũng phải xa rồi anh lên đây được uh, hai tháng rồi anh nhỉ hai tháng uh, rưỡi rồi hai tháng rưỡi rồi nhỉ ừ. đấy tôi cũng uh, suy nghĩ như bi tư già là về uh, chăm sóc mẹ già và nuôi con trâu con bò gì đấy <laughs> nhưng mà để mà bỏ con đường này thì mình cũng không bỏ khi nào mà có thời gian rảnh ấy thì mình lại đi chia sẻ vâng ừ tôi muốn là con đường à, thiện nguyện của anh mãi mãi là được các bác ủng hộ đi theo à, anh cái này cũng ờ, khó nói lắm rồi ạ vâng. có thời điểm thì uh, mọi người biết là giang cùng em mới đi ra lần đầu tiên ấy, gặp nhau cũng rất mẹ cái lúc cảnh đó thì phải học của khán giả rất là nhiều yêu quý em, ờ, em già này để mà nói thì dài lắm khoảng thời gian mà anh mình gắn bó cũng ờ, được à, lúc uh, mà vui nhất là lúc uh, vất vả vui nhất là cũng lúc mà nhà sáu mẹ con và vâng. sau đến ờ, nhà em già thì bị hoãn không biết bao nhiêu tháng <laughs> thì cái con đường là uh, xã đổ bê tông vào ấy và vâng. nên là không có thời gian để mà ấy luôn Đấy, bây giờ là lâu nhất đấy. bây giờ đường bê tông ngon nghẻ rồi mê đường ngon thôi thiếu mối điện thôi ừ, thiếu mỗi điện. ở nhà em mẹ cũng bảo là nóng quá con ơi chỉ ước là có tiền để mua điện thôi ừ. trong chờ đợi nhà nước lâu lắm Đấy. và theo như uh, em già chia sẻ là cái uh, vấn đề làm thành viên với Giang Giang có suy nghĩ rất là nhiều em nhìn vào thực tế lúc em bảo là xây một cái nhà lên cho em này cũng ờ, phí tiền quá để biết thế đầu tư làm ăn đấy đấy à, đi giúp bà con Ôi, để phát triển mua vài con bò rồi vâng. để ra cái là mình lại có tiền có tiền cái thời điểm ừ. cái thời điểm mà hỗ trợ làm nhà cho em ấy thì lúc đấy em lại cũng à, không nghĩ ra bây giờ ừ. nghĩ ra là rồi muộn nếu mà có được các bác ủng hộ hơn trăm triệu thà em ờ, mua vài con bò về nuôi kinh tế sau này phát triển mình tự tự làm nhà ừ. cũng uh, không muộn ừ. bây giờ có nhà có cửa rồi nhưng mà uh, chuồng uh, không có vật nuôi gáp hết mua đấy <laughs> <laughs> thật sự là cũng là một cái không nghĩ ra ừ cũng cũng anh nghe đấy cũng ờ, rất là đúng và vâng. phân tích bây giờ phân tích là đúng bây giờ đúng nhiều nhà ở trên này xây xong ngôi nhà nhưng mà vẫn ăn mèn mén vẫn kiểu à, nghèo khổ ấy không chỉ có một được mỗi ngôi nhà thôi và vâng, chẳng được cái gì ngoài cái ngôi nhà và vâng. mong sao là à, thời gian tới nếu mà anh vẫn à, đi về quê à, trên con đường tình nguyện ấy ừ. thì được các bác ủng hộ nếu mà làm nhà thì mình cũng à, làm cái bé thôi bé thôi ừ kiên cố thôi không nên làm trò cái số tiền mà các bác ủng hộ nên à, à, làm một cái câu Đấy, ờ, ví dụ như là nuôi bò dê còn là lợn thì chắc chắn là ăn ừ. ngô là không không thể rồi ừ. Ờ. đấy không thể nuôi được lợn hay hai là nói thế anh nghe rất là hợp lý và vâng đúng rồi dù sáu bảy mươi triệu mua được ba bốn con bò vâng đấy đấy cái về sang năm đẻ ra vâng tao đã có tiền ờ, trên ờ, ấy rồi trên trăm triệu ấy ờ, bảy mươi triệu đấy đấy mình chỉ cần nuôi bò một hai năm sau là bốn con là để bốn con bê nữa là đấy. Hai, đúng là hai năm sau thì vì bò này là một năm một lứa mà một năm một lứa Đấy. nó để trong một hai tháng đầy tháng luôn là lệ phối phối được rồi anh ờ, thấy già có lần nói chuyện rất là hợp lý và cái này ra cũng phải học hỏi cũng như già nói là cho cho bà con cái cần câu để bà con cho người ấy là hay hơn vâng. trừ khi là cái ngôi nhà nào nó cần quá mới phải làm ấy thì nên làm làm thì nhỏ thôi thì bỏ này ngon đấy bò bò non đấy ngon đấy ừ, đơn giản thôi ạ nhìn ờ, biết được cân uh, ờ, 400 một ba rưỡi ừ. trên này đặc biệt là chỉ ăn uh, thịt bò thôi thịt trâu thì tìm hơi khó <laughs> nha yeah. thịt trâu không có đâu không bán thật nhiệt đấy từ ngày uh, lên uh, cái viên mèo vàng anh đi tìm hết mà không thấy thịt trâu luôn mà thỉnh thoảng nó <laughs> ờ, thỉnh thoảng như kiểu uh, đồng bào dân tộc tày này học giấy hồng lùng ấy đúng rồi ăn cưới Đấy, người ta mới mổ thôi chứ bình thường người mổ bán là không có thịt không trâu thật mà không có toàn thịt bò ừ. không phải nói uh, dối uh, mọi người thôi mà công nhận là giang ở trên này rất lâu mà không thể tìm thấy thịt trâu luôn và mọi người chỉ ăn thịt ờ, bò <laughs> em chưa ăn thịt trâu á à, chưa ăn rồi em chưa được ăn nhỉ em chưa được ăn hôm về nhà anh thì cũng ờ, quên thật <laughs> bây giờ ăn thịt trâu thịt trâu là nó dặn ngon như cái khác này không không ngon như thịt bò ấy nói chung là nó ngon ngon như thịt bò luôn ừ. nhưng mà trên này đa số là bà con quen ăn rồi à? thịt bò đúng là thịt bò bà con ờ, nhưng mà người có tiền mới mua được như nhà nó cũng ờ, đắt như thịt bò thôi đắt đắt à à ừ. trâu cũng đắt như thịt bò thôi ừ. bây giờ cũng ờ, gần 300 vâng. ba trăm một cân thịt trâu sấy à, thịt trâu sấy là đắt phết này một cân là 500 600 à 5 600 đây là sấy rồi vâng. ừ. Để cho anh sấy là 5 600 vâng. kể cả thịt bò bây giờ có mỗi em với mẹ thôi cũng không có tiền để mua để ăn cả ừ. ăn thường toàn thịt lợn ừ. thịt lợn lại giảm giá ừ, giờ lại giảm giảm sang thì tăng lợn thì giảm có cũng bán được bây giờ thế phép ờ, là anh đi lại anh tốn tiền xăng phết đấy đấy phải công nhận là là một ngày mà đi vào bản người, người mất rơi trăm nghìn tiền xăng đấy người, người ta bán lẻ ở kìa, ừ. ngoài đường một lít là 40 nghìn đấy mà vâng. cũng như là cứ bình thường anh đi là tầm 50 cây ờ, đi được 50 cây về là thành 100 cây để hết ờ, một bình xăng à, để ạp luôn đấy đúng rồi hầu như là lên bản là toàn đi số một ngoài huyện là vào nhà em là cứ nếu mà xe anh thì đủ đủ đi một vòng ừ. xe em thì đủ lên thôi xuống không đủ xuống nó không biết dược trước xăng này hai mấy thôi vâng. đầu tiên là có mười mấy rồi sau lên hai mấy hai mấy rồi mua ở ngoài đúng như giờ nói chính xác là 40 nghìn một lít hôm qua em vừa mới à, đi tặng khuôn đấy ừ. mua ở ngoài mua lẻ nghe bốn mươi nghìn một lít là người ta bảo là trên cây xa là ba ba mấy đấy à, à, à. ok à, à. đây là luộc rồi em ạ luộc tàn cái gà này ở trên kia người ta mổ cũng không lái được bao nhiêu lắm mà ừ. một con một con lấy 10 nghìn á ừ, một con á ừ, 10 nghìn em nghĩ là hơn chứ không rẻ mà để về ừ, mua về đã trăm tư rồi nhưng mà bán cân uh, cân trăm tư rồi nhưng mà bà cũng bán cân uh, lúc này bao nhiêu trăm, trăm rưỡi ừ, đó là trăm sáu trăm sáu à đấy được hai mươi nghìn mình biết phải vào ca không phải á chuẩn đấy gà quen mình biết được anh nhưng không biết đâu có đấy đấy là gà ta gà công nghiệp nó nhìn khác hơn ừ. gà ta đấy mới đáp chứ người ta mổ làm gì mổ gà công nghiệp anh mua biết giờ anh sơn anh có bắt vé máy bay đi là không <laughs> bảo bảo chú tàn hình <laughs> tàn hình lên uh, dự bữa cơm uh, kịp hết gạo rồi đấy <laughs> dự bữa cơm uh, ờ, thân mật ờ, chia tay của hai anh em ừ, gà gà chuyên nghiệp phết rồi đấy đúng thợ luôn đấy đĩa đĩa ừ. xem đó làm đúng chuyên nghiệp luôn đấy chặt chết đều nha bé bảo già bé ừ. bảo chú sơn đấy à hình lên được bây giờ chặt thịt gà được đấy không đơn giản đâu à, ăn này ờ, thấy rồi rồi ờ, bổ hết ra bắt đầu chặt đấy như thế thôi vừa thế là to quá gấp nó khó người miệng rồi vâng. còn thịt gà chuyên nghiệp thích đây là cái đua còn đây à, thích kiểu à, ăn à, kiểu to to miếng to to mới sướng như kiểu cái canh canh gì ấy nhỉ ừ. ấy ăn uh, sướng thật nhìn uh, chảy cả nước miếng kiểu sapa đây sapa đúng rồi sapa tv ừ. ngon như hải đói ừ. ngon thì ừ. tỏ điệt à ngon là mẹ ờ xin chưa nào là có con mèo mà không thấy nữa nhỉ có mà nó đi đâu nhỉ lên gác đấy à đó vâng ui đi ít biết cua ờ ít biết cua sạch ở đây rồi chả rõ thế này rồi ok bây giờ ăn phao câu cho nó ấy nó phao câu nhì của cá <laughs> cái gì nhỉ phao câu cái này nó độc đấy cái này mùi lắm ừ nó độc đấy cái ờ, độc tố của nó dồn hết vào đấy mà chả ừ bỏ nghe anh vào hay bị ung thư Ủa, em không ờ, biết là cứ hai ăn cái đấy là nhiều dạ. em mà chặt gà thì em uh, làm làm gà ấy, em phải bỏ cái đấy ra ừ. mới ăn có phát xì nhau vẫn được ừ. có hay dùng giải gỗ gì hết ờ hàng ra đĩa luôn em nó chưa thấy uh, bố mỉ đến mỉ thì em điện gì nhà điện hơi mà xuống ngay thì đấy đi đi sửa sang ở đấy không ờ. cái tính xe ô tô nó chở vật liệu chở chở chở vật liệu làm nhà anh à, ai nhà to to tướng không nhà đổ đúng kiểu màu hông ông đúng rồi nó ừ. làm dạng như thế luôn dạng như là cái cái nhà mình luôn ừ. Đi chính xác đi sửa sang cái đấy luôn em lấy cái giò thằng to to này chè mà nì nhớ là chè rồi nì nhớ là chè chè tuổi tao hả chè này tuổi tao này có tao nét này ồ mà bổ đôi này nữa đôi vâng. này làm hai đĩa đấy đấy cái giò này là cái giò này là người ta tự làm anh nhỉ hay là ừ máy nó xay bây giờ nó ấy máy xay hả à để xét không mình à vậy nhá sẽ không bị tàu bây giờ luyện theo bao nhiêu hồi sẽ xếp đây nó hãy biết bố ra ừ, hãy đi bố ra hồi trong Mm-hmm. Nghe chuyên nghiệp này đám cưới em biết Em ờ, ở trong ờ, gia đình không có điều kiện chẳng mấy khi làm <laughs> nhưng sau này uh, già lấy vợ kéo kéo chú rể làm luôn cả kiêm về cái uh, mảng ăn uống luôn <laughs> đều bếp biết luôn vâng rồi kia rồi Ngày hôm nay thật sự là chứ anh gian ờ, có cái vui cái buồn buồn chân thôi nào mở đi mở cho em gái đi mở cho em gái để anh lên được ờ, trên này ờ. cũng hơn 2 tháng rồi nhưng mà xuống nhà mình bận không thời gian đấy làm bữa thì em lại không không không làm được cái đây toàn nhờ vào à. chú điểm thú với anh Gian. ở <laughs> đây vâng, đấy chú ở liên hoan thì chia tay đi già đây chúc sức khỏe em gái nhá à, mình khỏe nhá à, mình khỏe em nhé để đi ờ, đợi một chút nhá là sang rồi đấy xin mời tất cả mọi người ờ, cùng ờ, dùng bữa với giang nhé vâng à, cảm ơn chú đền bố và cũng mời chú mời tất cả mọi người à, tất cả khán giả cũng như là một thằng quân à, cùng em già ăn ừ. bữa cơm có cả cháu gái vào luôn đi vâng vâng mình đầu em không biết mọi người ở đây à thế à có thế là già à, dưới đi là là là không phải là con con con con tiếng mông anh chỉ biết uh, ờ, chữ nhỏ máu chữ chế vâng. đấy vâng, vâng. còn đây đó lo lo thì lo biết sẽ là lỗi. ừ. anh nếu mà hai vợ chồng nó đi làm thì anh ơn em là anh nhé chúc sức khỏe à, vâng cảm ơn anh ờ, cảm ơn em nhé đấy vâng. hai anh em đây uh, làm chẳng có món gì mà nghĩ mọi người nhá thịt bò rồi cũng đơn giản sáng nay tính uh, uh, mình uh, mua cá về đấy nên là có vẻ bà con là không có khá là mà thích chơi ờ, kiểu ờ, cái gì nhỉ ăn ăn ăn màu gà là xong muối thì trước anh lên đây già nó làm cái quả bằng thịt gà nên nó cho vào cái chậu nhỏ nhỏ nên nó đun muối rồi sóc sóc sóc lên thế là ăn thế thôi ăn ngon mà <laughs> vẫn ngon à, đúng là truyền thống của anh đi truyền thống trên này mềm mén này vâng. đúng ờ, hai thứ đấy là truyền thống anh cảm thấy là lần đầu tiên vào thôn này đấy dạ. ăn đi ừ. nó không chúng đi nào đấy mọi người ra rồi 눈을 가려면 어제 걔도 이제 파는 거. 눈이 mời ngã em ngã rất là ngại em ngã đi làm cũng bình quân như vậy ngại gì không à, em bị là chỉ bao này gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi mười tám à mười tám à thôi thôi giờ nhau thì ngã ờ, thế là đủ tuổi kết hôn rồi có mà ừ, Đúng, đúng, có mà thế là nó nó gì thế giờ tụi mùi chút Tùy á? À, chó cũng nhau Chó tuổi Chó tuổi Chứ đừng nó Hôm nay Một lâu cũng rồi sao không có à thế không có số á? Dạ. à tôi đó không có số vậy tôi có số cho tiền rồi à? bây giờ tôi có thì thêm không ờ, không đi à à không đi tiền ờ, không không đi không không ngon lắm cả ở đây chứ có ai không nói được nữa không biết rồi ô bắp bối đó anh mà nói tiếng hâm mông của anh ờ, nói nhiều đấy vâng. nó ờ, là kiểu nói chuyện nhiều thì phải có được ở đây mỹ tư là rất là lâu rồi gắn bó với nhau nhưng mà chỉ mới học chữ như giờ thế học thôi như thế giờ ừ. anh em gắn bó như anh anh em là ruột thịt luôn đấy kiểu không nỡ rời xa nhau mỗi lần ngồi uống rượu thấy nhiều cái là <laughs> làm bài ca ừ. ra trận ừ. em mời em mời nhá em tự nhiên nhá mọi người tự nhiên nhá em nhá không phải ngại đâu vâng. cứ như người đồng bào thôi cảm giác bia này không ngon nhỉ bia này có thể nhạt nhạt một chút nào. nhạt nhạt, nhạt. bia Sài Gòn lúc nãy cho Sài Gòn ừ hôm giáo thì cùng ờ, anh uống ờ, bia Hanaken ăn ờ, barbecue ở Hà Nội cùng anh Sơn mát Ú, bia ngon lắm ngon mát nó hơi đắt một chút ừ, đắt ừ, đắt không hôm nay tiếp qua ngô giả đi cùng à, ngồi ngồi một lúc rồi xem anh em bạn về đến thì đến thì đến thì vui à. đang bảo là đi làm công ty được công nhân được em xác định là không quan trọng là làm đâu đấy chứ ở trên này nhưng em này nó còn nghĩ là, đi kiếm vốn để sau này cái dựng ờ, làm ăn những gì thì em để đi làm được hai năm ờ, về làm quả nhà to cắt ờ. xếp các kiểu lúc hết các kiểu tay em mới chưa ra ai đâu rồi thế mới bảo được có bây giờ nhá em làm trên này đủ ăn rồi chắc em cũng phải sống công ty thôi ngồi nhà hết này bây giờ vợ con thì chưa lấy đúng không ừ. mà trong đó các cháu các em thì khi đó là có gia đình có cháu mình thành như kiểu ở bên ngoài thì người ta thành ông trẻ đấy em ấy ừ. hiểu không nên là nên ờ, đi nếu mà so với người đồng bào hồng mông như thế này em muộn nhưng mà đối với người kinh thì lại khác ừ. nhưng mà thế ờ, đồng bào người hồng mình đã số là lấy chồng sớm mười bốn mười lăm là lấy rồi đấy. không lấy thì bảo ế đúng không dạ. đấy những kiểu tuổi già hiện tại lấy muộn vẫn được anh đúng rồi trái nói còn còn nếu mà trên này nếu mà trên này tuổi cái em này là lấy chồng là hợp lý được rồi ở, trên mông cáo này còn ở dưới xuôi thì chưa chưa chưa chưa lấy không được ba mươi hai năm là ý là cái người kinh ấy người ta dạ. sẽ lo về sự nghiệp trước tôi sẽ sự cho lúc đọc bao thì một lúc nếu mà nếu mà sự nghiệp không vững thì người ta không lấy em ờ, già hiểu không nhưng ừ. vì uh, bà con ở trên này là kiến thức đi tiếp xúc với người ngoài kinh thì rất là rất là hiếm chỉ có mỗi em ví dụ đơn giản em đi em mới hiểu đúng không thì em bảo là bây giờ mới hiện đại nhưng đối với ví dụ cái vư này hoặc là cháu em hoặc là đơn giản những ừ, người yêu của chính đúng không làm gì có ấy ra rồi đâu đúng không của chính chồng sớm đấy chưa mấy chồng này sớm đấy mười sáu mười năm rồi này tôi rồi không nói gì thì nghĩ nhưng mà phải đi học hết cái mình nói là nào đi đi là ờ, có công ty gặp nhau chế cả một tuần biết rồi chưa có là không đi học không đi học không đi làm người xấu từ này đi đi đánh trong suy nghĩ khác tư thế tư tưởng khác cái gì em này nó được đi ra ngoài quá rồi chúng tôi sảnh mình cứ nhìn ngôi nhà trăm tầng như này tòa nhà lăn mắt này cao như này cũng có cà phê rồi và những cái cửa hiệu mà nó toàn hàng hiệu dù có áo hàng hiệu rồi ừ. nhìn một lần không dùng cái điện thoại nó xịn không ông thì chẳng biết cái gì như thế này <laughs> chẳng biết có gọi <laughs> nghe bảo tin nghe ai nói dùng điện thoại em khác hoàn toàn không đấy <laughs> cái dùng cái này làm cái gì đơn giản như thế là em đã làm hỏng không không em mình phân tích nghĩ mình nghĩ thoáng lên mình nghĩ là ờ ừ. cái đấy nó gọi được là được ừ. Đấy, nhưng mà bây giờ bây giờ bây giờ nhà em đang dùng cái đấy mà cho em quay lại dùng này em có chịu được anh em khẳng đi cùng dùng không không mới, mới, có chịu được không không được đấy nếu như một ngày mà thiếu cái loại máy kia em dùng này đủ em chịu được anh ép hẳn định là như vậy chỉ mỗi mình em ở trong này sống không không sống có cái điện thì dùng cái này đấy. được có nghĩa là bây giờ như kiểu anh hay chơi một người một người kinh đơn giản này thôi bảo là bây giờ một ngày thì bạn thì bỏ không cầm những điện thoại xem có chịu được không thì em bảo bảo các bạn còn giới trẻ anh em này không thể chịu được ngồi khoảng tầm một tiếng mà không sửa ra ngoài nó đã khó chịu ngay thì đấy là ông vậy ừ. kiểu đấy điện thoại <laughs> đấy em có tin đâu cứ đơn giản anh bảo em chỉ bỏ một ngày không động đến điện thoại đâu không sửa đến nó nữa nhưng mà em cảm thấy là khó chịu Người em mong chờ tin nhắn của bạn, của bè đúng không? Cái này em không mong được Đấy Nhưng mà em dùng cái điện thoại đấy nhiều cảm hứng để làm cái gì đúng không? Em lướt Facebook, em lướt TikTok, em lướt gì đó để học cho bản thân em đi được tốt về mạng không sao Nhưng em lướt để cảm thấy vui thì và những kiểu không được xem mình cảm thấy giải trí nó buồn nghĩ bây giờ có khi không cần chỉ cần cái này thôi không cảm thấy vui thật ai có đến thì gọi gọi thôi <laughs> chờ đấy có khi cứ cắm đồ, không, không biết là cái thế giới ở ngoài nó xảy ra cái gì chính thức có gì không quan trọng. đấy là cái cái ương dòng như anh nói là đấy là cái lạc hậu nếu như em không thay đổi cái, cái tư duy của đấy thì em học cái ngành công nghệ nó rất là khó ở trong này em có đơn giản đấy không em em sống ở ờ, đơn giản nhiều lúc anh muốn quay lại không em <laughs> ra lại cũng quay lại cuộc sống đơn giản cuộc sống của em ăn mèn dậy dậy phát là ôi hai rau ờ, luôn ờ, đây đây đây cái cỏ bò cái đấy sướng <laughs> bình nó cả như bình cả gì nó phải đau đầu đúng rồi không phải đau đầu ra ngoài xã hội thế giới bao nhiêu ừ. mình không cần biết chỉ biết là cái bụng mình à, sáng bữa chiều trưa bữa chiều bữa ừ, đủ no lúc anh dùng điện thoại xong nhá ừ. à phải có 4 g nữa cứ thích cái mạng gọi nó có chịu thì mình dùng cả ứng mà người có 4 g xong rồi nó có tiktok facebook zalo viber twitter rồi instagram này mà nó nhiều kiểu ờ, youtube này cái gì cái là mình không không cũng có là mình lại khó chịu đúng rồi nhiều lúc anh mua về cũng như là để mình một là phụ để mà so em với ai và cả em này đó thì ờ, chắc chắn là không sống được với em đúng rồi với mạng phone điện đúng rồi khu này anh bảo mà không có sóng sánh thì coi là như kiểu mình chỉ nhắn tin thôi nhắn tin có số điện thoại đấy vâng. <laughs> đấy là, là ví dụ mình đi tìm đi, đi tìm sóng mà đi vượt sóng mà lúc anh mới vào đây bảo già quá sóng kiểu anh cái đồi kia là <laughs> kia kia già ấy kia nào nhỉ anh phóng nhất là mình phải đăng cái cái video của mình ấy đăng ờ, cái này cái này lên sống mạng ừ thì mới lên được còn bình thường chóng gọi ờ, có một vạch chỗ không có đâu ừ, tút tút này thôi đấy mình bảo là đấy là vì sao các cháu học thì anh ngâm nói mà để các cháu mong này nhỏ này học nhưng mà lại lại, lại kiểu các cháu là học mà chơi không tập trung là nó là biết kinh giao tiếp rất là ít và đây là nhiều cái thì muốn ở trong này TV cũng có này để bắt được mạng xem các kiểu trò chơi hoặc là học hành ở trên ờ, mạng máy tính nhanh hơn không chính là hôm này đầu tiên thì gặp cái già nó được thông tin rất là sót cảm rất là hay có một người để trò chuyện để có thể chia sẻ ôi là tí đi các bà nói là chỉ có à <laughs> nói bố dư chưa là chỉ có đó là đầu hỏi mấy cháu nhỏ đi là mấy cháu nói được còn mấy cháu được đúng rồi không không nói được nhiều mà tuy là học được thì học lớp ba đấy thôi mông ở trên này thì không có có lớp sáu nó hiểu được nó lên lên học học hết một lớp nào có có không không biết cái này không không biết biết tiếng thôi không không hiểu hết không hiểu phải là mình sẽ có một cái khi khi học là nó nó mấy câu mấy câu ờ, nhà nhà này có thì có thể ta vẫn ừ. không không biết rồi mà nó nào nó mới hỏi tí nên Ôi, thế đi làm cái gì cái túi những cái là làm không biết đừng đừng đừng mua ờ, như là ở, ở trên này thì ờ, soi với học vấn ờ, học cao thì không trừ trừ cái nhà bác già ta mỗi ừ. nhà mình là em đi học cao hơn anh em hàng xóm nên ừ. anh em bảo là cái điểm mạnh của Mỹ ra là gì biết tiếng Kinh, rồi biết tiếng Hâm Mông nữa, rất là dễ giao tiếp. Nói cái câu chào đơn giản này em cho anh hỏi em một chút là em tên gì đấy là cái lịch sử của chúng kinh đúng không có thể là tiếng mông em không nói là kiểu mày tao không thực là <laughs> nó nó lại khác nếu như đấy là em hiểu tiếng kinh nhiều nếu em nói như bình thường nếu em em áp dụng là đúng như mà hôm mông cái mày cái tao cho tao một chén này mày xem Ali TV đúng không kiểu kiểu như chú đấy đúng như kiểu hôm mông mình nói có ờ, cái này cho tao mặc cái này cho tao một cái tao không thích mày đâu ấy ừ. đấy là người đồng bào không không ờ, nói cái kinh đấy gọi là kênh đăng tv này dàn ai xem ấy nó phải tếu hài đấy nó ăn tổ đấy nó như vậy đấy cho cô tìm về cho à cô Lan vừa à, điện cho em đấy à? em vừa điện cho em à. nhưng cô Lan bảo là à, nếu mà em ừ, à, xác ờ, ờ. mà đi làm thật ừ. thì à, cô sẽ tìm con việc làm ở dưới kia ừ. cho em ở chỗ nghỉ ngơi hẳn thôi nhờ được nhiều người quý nhỉ nhưng mà em bảo với cô là chắc phải sắp xếp công việc ổn định ở trên này xong ừ. giao nhiệm vụ cho một ừ, một ai đó rồi. Vâng. để cho mẹ già yên tâm đấy đấy ừ. em giao nhiệm vụ đó ừ. rồi uh, ờ, bò nếu mà khả năng không có mẹ già thôi thì cho cho người ta nuôi dế thôi ừ. đấy nuôi dế để em đi làm một uh, một thời gian đấy. Ừ, một hai năm đi Nói một hai năm đi ừ. đấy, tính thế bởi vì trên này làm thì thưa anh thật sự là nhờ có anh và anh Ngọc hỗ trợ em mới có ngày hôm nay tuy nhiên là <coughs> của vùng nào cũng sẽ có cái tàn à, đúng rồi vui thì nói thì cũng sẽ buồn mà buồn thì cũng sẽ có vui vâng. thôi đấy ừ. nhưng mà các anh đi hết rồi bây giờ ở nhà thì uh, ờ, ờ, nó thật anh là ở nhà mà đợi trời thì không có mà ăn <laughs> Đúng là có cái ăn đấy anh ngày cũng ngủ nữa rồi ừ. Cho nên em mới uh, xác định là sẽ ra ngoài xã hội đi làm ừ. bởi vì từ đầu đến giờ là em cũng tính là ở với mẹ chồng mẹ thôi ừ. <clears throat> tuy nhiên là mẹ, ờ, mẹ cũng có tuổi rồi ừ. muốn muốn lắm ở nhà nuôi mẹ nhưng mà cũng muốn có thu nhập gia đình mẹ muốn là già là lấy vợ đi ừ. chăm sóc bà em mà chắc cũng một thời gian nữa nếu mà sắp xếp được công việc ở trên này thì em cũng ừ. đi làm còn không không đi làm với chỗ cô thì ờ, đi công ty đấy ừ. chẳng hạn ừ. ở đâu à đi đi với xuân này hỏi xuân là còn còn nhận người không xuân em có đây chúng em ấy công ty thì có nhận, nhận nhưng mà đây đấy là công ty hay là đi đi làm ngoài em à, công ty mà công ty chỉ cần hồ sơ chắc người ta vẫn nhận nhưng mà ấy nếu mà cô Lan xin được thì làm cái khi gần có cái cô ở đây là em cái rễ nó ừ. là ừ. cái bộ dưới kia tháng mười hai mười ba triệu ừ thế à ừ. hôm nay đi đứa em của em được làm hải phòng công ty thành công họ đi ờ, chỗ ấy sơn cũng là em của em mà à. đi đâu mấy anh em ở trong nhà thì bảo ban nhau có chỗ nào đi làm ấy thì em cứ đi làm với kinh nghiệm một hai năm đi anh nghĩ là kinh nghiệm của em sẽ nó nếu mà nhà không việc gì ấy, đi cả ba thì tiết kiệm tiền đi nhớ hai người cần chặt chịu đấy thấy chưa đấy như em ấy chia sẻ đã từng đi làm em em phải phải nghe như anh này dù anh cũng ờ, hôm nào món nào mà già đi sống dưới nhà cô la nó đi làm nào thì già cũng sẽ bỏ đi làm hiểu cả và hai em đi với nhau vâng. em nghĩ nếu mà mình hai vợ chồng công việc gì cũng đi làm ở hai na thì kiểu gì mới có được ờ, lấy xe bố bấy nhưng ừ. mà từ xưa ở nhà nô bò thì chắc là hết đời cũng không có ừ. hết đợt vừa rồi anh ra em mua con bò ấy 20 ừ. triệu mua được gần năm rồi bây giờ người ta giả em có 10 17 triệu 15 16 triệu 15 16 triệu tục tục hàng bây giờ giá không nó rẻ lắm mất 4 triệu thì năm ngoái người ta có có bò người ta giả 50 triệu không bá bây giờ năm nay nó bá chỉ có ba lạng đấy <laughs> nó cho đây nào đồng khởi cho em tí lên bóc rồi thế thì mình ở nhà nô bò có cửa ừ, ừ. gì khoa học cảm ơn uh, Xuân uh, em em chú em Xuân năm nay 18 tuổi Chứ này nó chỉ là nghĩ là được em đang làm công ty ở trong Bình Dương nha mọi người nhé đấy chưa người yêu em chưa người yêu nhỉ dạ chưa có chưa có chưa dạ chưa thật không thật dạ. anh hỏi thật thật em để chưa người yêu luôn xem nào có em là có xong là à, người yêu mà xem được <laughs> cái này là buồn đó buồn rồi đó có rồi đó giờ biết đó không biết có không em không biết nhưng mà em bảo xuân thế à, nhưng mà xuân nói thật đấy là chưa có đâu chưa có thì hy vọng là có um, bạn nào mà muốn ờ, trẻ trẻ muốn ờ, kiếm một cô ở vùng cao chân chất thật thà và có duyên nữa thì hãy lên gặp em xuân nhé <laughs> xuân có nick facebook không dạ có, chứ đấy già facebook có <laughs> bỏ lâu lắm rồi em dùng cái này <laughs> cái này thử hỏi anh có vay bố không ngày hôm nay rất là vui thì có lẽ là giang uh, xin phép để kết thúc cái video của giang ngày hôm nay thôi để cho mọi người uống tự nhiên đấy để uh, thời gian để anh em uh, tâm sự với nhau nữa thì uh, giang xin hẹn tất cả quý cô các anh chị và mọi người ở những video tiếp theo nhé xin chào tạm biệt ngày ngắn tất cả mọi người sau vâng em già xin chào tất cả mọi người Gracias.